Chào các bạn đã đến với kênh Học cùng Nana. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với bài toán nhân toán là theo giáo trình luyện tập toán lớp 3 nâng cao. Ở bài này chúng ta có 9 bài. Bài 1 <clears throat> là chia 3 số, bài 2 là chia 4 số, bài 3 là tìm x. Này. Bài B cũng tìm x luôn. Rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu học thôi nào. 868 chia cho 2 8 chia cho 2 bằng 4 nè Rồi 4 nhân cho 2 bằng 4 nhân cho 4 nhân ngược lại lên nè Bằng 8 nè Rồi 8 Chúng ta trừ cho 8 trừ 8 bằng 0 nè Đem 6 xuống nè 6 nè 6 chia cho 2 bằng mấy các bạn? Bằng 3 Rồi 3 nhân 2 bằng 6 nè 6 rồi chúng ta sẽ trừ ở đây trừ rồi xong bây giờ 6 chúng ta trừ rồi không đem 8 này xuống 8 chia 2 bằng 4 luôn đấy rồi chúng ta 4 nhân cho 2 bằng 8 8 rồi xong ta trừ cho không đây không tiếp đến chúng ta sẽ là bài bài 2 bài B bài B 796 chia cho 2 nha. Rồi, 7 chia cho 2. À, 7 chia cho 7 chia cho 2 bằng 3. Đây. Rồi 3 nhân cho 2 bằng 6. Đây. 7 trừ 6 bằng 1. 9 đem 9 xuống nha các bạn rồi chín bắn bằng 9 19 chia cho 2 bằng 9 đây rồi 9 nhân cho 2 bằng 18 nè 8 và trừ cho 8 bằng 9 trừ 8 bằng 1 rồi đem 6 này xuống nè 16 chia chia 16 chúng ta chia cho 2 nha. bảy nè. Đây. Dạ. Yeah. 16 chia cho 2 bằng 7 hả? À à, 16 chia cho 2 bằng 8. Ừ. Rồi, không. Chúng ta đã rồi, 8 nhân cho 2 bằng 16 nè. Rồi, xong, chúng ta trừ ra bằng không Đấy, giờ chúng ta đã xong bài toán rồi Tiếp đến là 969 ừ, Chia cho 3 nè Rồi 9 chúng ta chia cho 3 bằng 3 Rồi xong 3 nhân cho 3 bằng 9 nè Rồi 9 trừ 9 bằng 0 6 6 đem xuống 6 chia cho 3 bằng mấy các bạn Đúng rồi 6 chia cho 3 bằng 2 Rồi 6 3 2 nhân cho 3 bằng 6 Chúng ta dẫn trừ đi Chừng nào cho phép tính nó bằng 0 6 0 Chúng ta đem 9 xuống Đó 9 Chia cho 3 bằng 3 Đây 3 nhân cho 3 bằng 9 đây. 9 trừ 9 phân. Không. Rồi, chúng ta sẽ tiếp đến bài 972. 9 chúng ta chia cho 3 bằng 3. Rồi 3 nhân 3 bằng 9. Rồi chúng ta trừ ra. Không. Chúng ta đem 7 xuống ạ. À. 7. Thôi. 7 chia cho 3 bằng 2 này rồi 2 nhân cho 3 bằng 6 bảy, bảy trừ cho 6 bằng 1 này chúng ta đem 2 xuống rồi xong 12 chia cho 3 bằng 4 4 nhân 3 bằng 12 rồi hai trừ hai bằng kết quả là bằng không rồi chúng ta đã xong bài 1 bây giờ sẽ tiếp đến bài 2 bài 2 đó là chia bốn số rồi chúng ta bắt đầu làm thôi mười hai chia cho bốn bằng ba ba nhân cho bốn bằng mười hai rồi xong chúng ta lấy 12 chúng ta trừ cho 12 bằng 0 chúng ta đem 6 xuống bằng 1 rồi 1 nhân 4 bằng 4 trừ bằng 2 rồi chúng ta đem 4 xuống 24 chia cho 4 bằng 6 rồi 6 nhân cho 4 bằng 24 24 nữa rồi xong trừ 4 bằng 0 chúng ta đã xong bài dạ bài 1 bài 2 rồi tiếp đến bài B nào hai trăm bốn bốn nghìn mười sáu chia cho bốn bốn hai hai nghìn nghìn trăm mười sáu bốn trăm mười sáu con ừ, chia cho bốn Đó, rồi 2 chia cho bốn thì bằng Chúng ta hai một số chia hai một số không được, chúng ta lấy hai số. 24 chia cho 4 bằng 6. Đây. 6 nhân cho 4 bằng 24. Đây. Rồi. Bằng không, đem 1 xuống. 1 nhân 4 bằng 4. 1 chia cho 4. À, 1 chia cho 4 bằng 4. 1 chia cho 4 bằng 0 không lần không được lần nào hết á 1 chia cho 4 bằng 0 ừ tức là không không được lần nào hết thì bằng 0 rồi 0 chia cho 4 bằng không nhân lên cho 4 không nhân cho 4 bằng không không rồi một trừ không bằng không 1 trừ cho 0 bằng 1 chứ sao bằng 0 à, Rồi chúng ta đem 6 xuống 16 chia cho 4 bằng Mấy? 4 ừ. Rồi chúng ta đã xong bài B Tiếp đến bài C 4.820 chia cho 2 4 chia cho 2 thì bằng 4 chúng ta chia cho 2 bằng 2. Rồi, 2 nhân 2 bằng 4. 4 rồi, 4 trừ 4 bằng 4 trừ 4 bằng, bằng 0. Chúng ta đem 8 xuống. 8 chia cho 2 bằng 4. Rồi. 4 nhân cho 2 bằng 8. Chúng ta trừ cho 8 chúng ta trừ cho 8 bằng 0. Chúng ta đem 2 xuống. 2 chia 2 bằng 1 Rồi 1 nhân 2 bằng 2 2 Rồi xong Xong Nên xong xuống Bằng xong Chúng ta đã xong bài C Bây giờ chúng ta sẽ tiếp đến phần tìm x Rồi xong.

52 cộng 60. 2 cộng 0 bằng 2. 5 cộng 6 bằng 11, viết 1 nhớ 1. 1 cộng 1 bằng 2. Bằng 212. Rồi chúng ta sẽ ghi ở đây. Đây. Đây. Rồi, xong. Chúng ta lấy một 212 này 12 chúng ta cộng cho 495 đây rồi đây chúng ta qua đây 212 chúng ta cộng cho 495 rồi 12 12 chúng ta chia cho 5 2 trừ 5 không 2 cộng 2 cộng 5 bằng 7 này một cộng chín bằng 10 viết xong nhớ một 2 cộng 4 bằng 8 2 cộng 4 bằng 6 6 cộng 1 bằng 7 Đây rồi bằng 7 707 Đây Rồi x cộng 45 bằng 90 cộng 124 Chúng ta lấy một trăm hai mươi bốn trăm hai mươi bốn cộng chín mươi bốn cộng à này bốn cộng bốn cộng không bằng bốn hai cộng chín hai cộng chín bằng mười một viết một nhớ một này một cộng một bằng hai hai trăm mười bốn rồi chúng ta ghi x bằng đây này rồi không chúng ta lấy hai trăm mười bốn này chúng ta trừ cho 45 này 214 chúng ta trừ cho 45 4 4 trừ 5 bằng 9 11 trừ 4 bằng 7 rồi chúng ta nhấn 1 14 trừ 5 bằng 9 yeah. Dạ. rồi mượn rồi đó rồi sao trả là đâu à, 10, 11 trừ 11 14 trừ 5 14 trừ 5 bằng 9 ừ. chúng ta trả qua đây 1 11 trừ 4 bằng 11 trừ 5 11 trừ 5 ừ. bằng 6 ừ. Sao ghi 7 à. Đây rồi, ta trả qua đây. 2 trừ 1 bằng 1 bằng 0. 2 trừ 1 bằng 1 chứ gì bằng 0. À, bằng 1. Rồi, 169. Bằng 169. 2. Đây. Mình đã giải xong những bài toán nâng cao mình đã giải xong những bài toán nâng cao rồi này dù có chút sai sót một chút dù có chút sai nhưng mà mình viết cũng còn hơi ẩu nhưng mà mong các bạn thông cảm cho và hẹn gặp lại các bạn lần sau